Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Thành Phát của mình ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ review cả nhà bằng à, lay cam của dự án khu nhà ở Vĩnh Tân tại Tân Yên, Bình Dương. Và đây là một trong những dự án mà rất được nhiều nhà đầu tư cũng như là khách hàng mong muốn sở hữu mình một lót tại đây. Tại thì Toàn Thành Phát đang có rất là nhiều sản phẩm tại khu nhà ở Vĩnh Tân, Tân Yên, Bình Dương với những khung giá khác nhau từ 800 triệu cho đến tầm khoảng là 1 tỷ 2, 1 tỷ 4 với những diện tích khác nhau. Và đây là những cái hình ảnh mà bay lấy cam trước khi có dịch Covid 2021 nha cả nhà. Và sau khi dịch thì à, mình sẽ làm thêm một video khác ở tại khu nhà ở Bình Tân cũng như là những dự án tại Bình Dương để cả nhà cùng cập nhật những sản phẩm mà bên toàn tỉnh Phát cung cấp ra thị trường. Và cả nhà nào muốn mua đất tại khu nhà ở Bình Tân này thì hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại 0972 332 894 và cả nhà xem tới hay thì hãy nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn tỉnh Phát ạ. Toàn tỉnh xin chúc cả nhà vượt qua đại dịch Covid 2021 bình an, sức khỏe và nhiều may mắn ạ. Xin chào hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ.